Chào các bạn, chủ đề hôm nay ta sẽ bàn về tâm linh. Ngoài thế giới chúng ta sống, còn có thế giới nào khác hay không? Sau chết là gì? Chúng ta sẽ về đâu? Bạn có thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại? Vì sao hài lòng và vì sao không hài lòng? Điều gì dẫn bạn đến sự phiền não? Tôi sẽ đưa ra vài ví dụ các bạn có thể tự trải nghiệm lại bản thân mình trong phần này, tôi sẽ nói về khái niệm thần hộ mệnh của riêng mỗi người. Cách vượt qua phiền não đau khổ. Tôi dùng thuyết tâm linh phương Đông lẫn phương Tây để trình bày. Thật sự có cơ duyên bạn mới xem video này. Mời các bạn cùng xem. Suốt 45 năm, Đức Phật chỉ thuyết giảng hai điều. Một là khổ, hai con đường đưa đến sự diệt khổ. Con người không thể dứt bỏ phiền não. Trên đời này thật sự không có ai mà chưa từng khổ đau. Để diệt trừ cái khổ, người ta phải nhận ra bản chất nội tại của vấn đề khổ, tức khổ do đâu và từ đâu tới. Mà để được vậy trước hết ta phải có được một cái tâm an tịnh mà thiền Phật giáo gọi là Samatha, tức thiền chỉ. Trước khi nói về tâm an tịnh, tôi sẽ ví dụ cho các bạn về tâm thân dễ hình dung. Chúng ta, những người đang sống, có cơ thể vật lý và vía vía hay còn gọi là cảm xúc hoặc linh hồn. Đối tượng kia không có cơ thể vật lý như chúng ta thường trú ngụ tại một địa lý cố định. Vì lý do nào đó chưa thể siêu thoát, những linh thể này là một trường năng lượng làm sao có thể thấy. Một số trẻ em và loài chó có thể thấy được dạng năng lượng này. Cảm quan của chó khá đặc biệt còn với trẻ em thấy được linh thức ta có ba giả thuyết sau thuyết đầu tiên người trưởng thành thấy được ánh sáng nằm trong vùng phổ quang từ 4 đến 700 nanomet với trẻ em có thể nhìn thấy được vùng phổ quang từ khoảng 380 nanomet nằm trong khoảng tia cực tím các chuyên gia về hiện tượng siêu nhiên cũng đã từng biện luận những linh thức vô hình hoàn toàn có thể thấy được trong khoảng ánh sáng phổ quang của tia UV. Vậy khi bạn nghe con trẻ nào nói thấy về linh thức thì có thể mắt của đứa trẻ này, thị giác của trẻ này rất là tốt. Khả năng của trẻ sẽ mất dần khi trưởng thành. Thuyết thứ hai khi mới sinh ra chúng ta đã mang trong mình khả năng kết nối với thế giới bên kia, còn gọi là giác quan thứ sáu. Trẻ em rất ngây thơ và cả tin. Chúng không phân biệt được đúng sai thiện ác, không biết đến nguy hiểm hay sợ hãi. Càng lớn, khả năng tự vệ và hoài nghi của con người tăng lên, vì thế giác quan thứ sáu dần bị mai một. Điều đó giải thích vì sao trẻ em thường thấy những điều bí ẩn mà người lớn thường bỏ qua? Thuyết thứ ba, đây là thuyết mang tính tâm linh về à, trẻ nhìn thấy được linh thức. Nếu bạn là người tin vào vòng luân hồi thì điều này có thể dễ dàng giải thích hơn. Trẻ là một linh hồn mới được khóa kiếp, vừa rời xa thế giới tâm linh không lâu nên dễ dàng lặp lại những kết nối hơn. Với cả ba giả thuyết trên, trẻ càng lớn càng mất dần sự kết nối. Tuy nhiên, có những người lớn vẫn còn khả năng nhìn thấy linh thể. Đây là một điều khá rắc rối với họ. Tôi có một nữ gia chủ khoảng 40 vẫn còn nhìn thấy những hiện tượng này, khiến tâm cô bất an. Tôi sẽ mô tả chi tiết về người trưởng thành thấy những linh thức ở những video sau quay trở lại với người bình thường chúng ta ta có cơ thể vật lý và cảm xúc hai thứ này cần năng lượng để duy trì với cơ thể vật lý dĩ nhiên là cần năng lượng vật chất người có cơ thể khỏe ăn uống đầy đủ chất nghỉ ngơi hợp lý vì khi ngủ cũng cho năng lượng về cơ thể vật lý nhưng có những trường hợp đặc biệt không ăn uống gì Xin lỗi, không ăn gì, chỉ uống nước hoa quả vẫn có thể sống khỏe mạnh. Họ là những thiền sư, người ít hoạt động về thể chất và khi hành thiền vẫn cho một nguồn năng lượng. Điều này cho thấy con người ngoài cần ngủ, rất là cần nước để nuôi dưỡng thể chất. Với cảm xúc của chúng ta thì sao? Làm thế nào để nạp năng lượng cho cảm xúc? Cảm xúc có quan trọng hay không? Nếu không muốn nói cảm xúc tốt và đầy là chìa khóa dẫn đến mọi thành công, vượt qua hầu hết mọi trở ngại. Hầu hết mọi bệnh tật cơ thể là do cảm xúc gây nên. Trường hợp điển hình là stress. Cảm xúc tổn thương là tác nhân khiến ta cảm thấy thế giới sụp đổ trong lòng của mình, không còn tha thiết ăn uống hoặc quan tâm bất kỳ điều gì khác các nhà khoa học đã nhận định buồn chán và tức giận là những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ khi ấy máu sẽ sản sinh nhiều độc tố làm ảnh hưởng toàn bộ cơ thể khiến tuổi thọ sớm hao hụt bạn hãy thử hình dung về năng lượng của cảm xúc theo cách này sáng thức dậy vào lúc 7 giờ ăn sáng và đi làm vì lý do nào đó bị cuốn vào công việc đến tận 17 giờ chiều nhận ra mình chưa ăn gì cơ thể rã rời do năng lượng vật chất bị cạn bị tiêu hao cả ngày vào công việc trong đầu lúc này nghĩ đến cứ nghĩ đến 10 phút nữa không ăn là xỉu luôn á bất chợt nhận được một tin thật vui hoặc là nhận được một tin nhắn có thật nhiều tiền ngay lúc này cảm giác đói hầu như hoàn toàn biến mất thay vào đó là một tâm trạng hứng khởi sinh lực dồi dào như vào ngày mới bắt đầu đây là khi mà năng lượng của cảm xúc của bạn được kích hoạt thì cơ thể hoàn toàn quên đi sự thiếu hụt hoặc là đói mệt người có cảm xúc thăng hoa sẽ thực hiện được vô số điều kỳ diệu làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy tốt đẹp vậy làm thế nào để tạo năng lượng cho cảm xúc thứ nhất là được yêu thương hoặc cho đi yêu thương đây là năng lượng của tình yêu thứ hai là làm điều mình thích ví dụ một đứa trẻ 7 tuổi ngồi học bài 5 phút đã than vãn nhưng có thể ngồi bên cạnh bộ lego hàng giờ đồng hồ đây là năng lượng của sự đam mê thứ ba là du lịch mua sắm hoặc có một cái thứ nào đó mà mình thích đây là năng lượng của, của sự thỏa mãn vật chất thứ tư là sống cạnh những người có tâm tính tốt lạc quan tích cực không bị áp lực học hỏi những điều hay lẽ phải thứ năm là sống trong môi trường tốt không khí trong lành sạch sẽ không mùi không ồn đây là những điều cơ bản để nuôi dưỡng cảm xúc của một người còn một điều cực kỳ đơn giản vô cùng hiệu nghiệm chính là hành thiền tôi sẽ trình bày về thiền ở phần sau video người hay phiền não muốn diệt trừ phiền não trước tiên phải biết phiền não từ đâu đến với người quá nhiều phiền não phiền não như nước dùng dao chém nước nước vẫn chảy nên không thể nào diệt trừ càng nung nóng chặt đứt là điều không thể do đó thuyết nhà Phật có một chữ định định này tức là dững dưng với những cám dỗ bên ngoài làm được điều ấy tức là đã định có người lại bảo cuộc sống tôi đầy gian truân không hề gặp may mắn toàn là chuyện xui xẻo vì sao lại bất công với tôi phần này tôi sẽ dùng thuyết tâm linh phương Tây để ví dụ cho các bạn có một cái nhìn khai quát về vận mệnh hay sứ mệnh của một con người. Ở phương Tây, tiến sĩ Newton, người dùng thuật thôi miên với sự đồng ý của các thân chủ, thuật lại hành trình về thế giới bên kia, hay còn gọi là thế giới linh hồn. Hãy hình dung tâm trí ta với ba vòng tròn đồng cung, bị cách ly bởi những tầng của ý thức. Tầng thứ nhất ở phía bên ngoài đại diện cho ý thức khả năng phê phán lý luận và phân tích tầng thứ hai là tầng tiềm thức trong cơn thôi miên ta đi vào cái kho chứa tiềm thức này về những gì đã xảy ra với ta ở kiếp sống này và những kiếp sống khác tầng thứ ba là cái lõi sâu nhất gọi là siêu thức tầng 3 này phô bày cái cao nhất của bản ngã siêu thức này có lý lịch của chúng ta tăng cường bởi tiềm thức tức tầng thứ hai và chứa đựng hồi ức của nhiều bản ngã mỗi bản ngã làm chiếm giữ một cơ thể vật lý của mỗi kiếp sống tầng thứ ba không phải là một tầng mà chính là một linh hồn điều này cho thấy mỗi kiếp sống của chúng ta là một bản ngã dựa vào hoàn cảnh học hỏi tiến hóa vạn vật trên hành tinh này đều cần học hỏi và tiến hóa ta ví dụ loài gấu gấu có gấu nâu sau khi gấu đến bắc cực gấu tự đổi màu lông thành gấu trắng để dễ ngụy trang hơn dù các lớp tế bào mỡ vẫn không hề thay đổi hay có một loài sâu bướm từ lúc là sâu đã biết ăn lá có độc. Ăn lượng độc vừa phải cho cơ thể thấm độc khi thoát kén thành bướm lỡ bay vào lưới nhện nhện không ăn được thịt do cơ thể bướm đã có độc và thả bướm ra đây là hai ví dụ về sự tiến hóa của loài vật con người cũng vậy mỗi kiếp sống là trải nghiệm học hỏi và tiến hóa các linh hồn đều có những cấp độ học hỏi khác nhau cấp 1 cấp 2 cấp 3 à, tốt nghiệp và cấp đại học cao hơn nữa thế thì với những linh hồn non trẻ sứ mệnh có thể là đơn giản càng lên cao sứ mệnh càng khó hơn cuộc sống vật lý trên trái đất càng nhiều thử thách hơn Trường hợp số 13 của tiến sĩ Newton là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, mạnh mẽ, uy nghiêm, đầy nam tính, tạm gọi cô là H. Cô có vài vấn đề, đầu tiên là cô không thỏa mãn với đời mình. Cô cảm thấy cô thiếu nữ tính, cô bảo rằng cô có một tủ đồ rất là đẹp nhưng mà không bao giờ muốn mặc chúng. Suốt cả cuộc đời mình, cô luôn sai khiến đàn ông rất là dễ dàng bởi vì cô có một sự gây hấn nam tính khá là mạnh. Bản thân từ nhỏ ưa thích những hoạt động mạnh mẽ, đầy thể chất. Vấn đề thứ hai cô than phiền là cô thường xuyên đau bên đầu bên phải. Mà sau những cuộc khám nghiệm y học, kỹ lưỡng bác sĩ đã cho ra kết luận rằng là do stress. Trong phiên thôi miên của tiến sĩ Ông biết được rằng trong những kiếp sống gần đây, thân chủ này có thân xác đều là đàn ông. Đỉnh điểm là một kiếp sống ngắn, làm một công tố viên tên là F tại tiểu bang Oklahoma trong những năm 1880. Ở kiếp sống này, thân chủ đã ở tuổi 33 trong một trong một phòng khách sạn. Anh ta đã tuyệt vọng về hướng đi của mình. Đó là lý do tại sao cô H ở kiếp này đau vùng đầu bên phải và đầy nam tính. Sứ mệnh của linh hồn này là đòi quyền công bằng cho những người nghèo. Nói về những người cho rằng cuộc đời mình đầy gian truân thì theo thuyết này cuộc đời con người không có trở ngại, không vượt qua thì chẳng còn điều gì để học hỏi và tiến hóa. Bản thân tôi tin rằng mỗi người đều có một thần hộ mệnh cho riêng mình. Thần hộ mệnh không có pháp tướng, tức không có hình dạng, hoặc pháp tướng của thần hộ mệnh là do mỗi người cảm thấy cái vị thần riêng của mình trong văn hóa của mình, gần gũi của mình thì lấy hình ảnh đó làm pháp tướng. Trong mệnh lý, mật mã quý nhân của mỗi người khác nhau người có mật mã quý nhân của ta là người có thể giúp đỡ ta vô điều kiện quý nhân có thể có rất là nhiều bạn bè trong gia đình hoặc là ngay cả một người lạ vẫn có thể giúp ta vô điều kiện nhưng quý nhân chỉ có một trong Harry Potter thì nhân vật thầy nẹp chính là thần hộ mệnh của Potter bản thân anh ta và mọi người đều nghĩ rằng ông này ghét anh ta thực tế ông ta đã có mặt vô số lần giúp đỡ anh ta vượt qua thần chết đây là một thần hộ mệnh giấu mặt trong sách hành trình của một linh hồn khi một linh hồn vừa thoát khỏi cơ thể vật lý bay về thế giới bên kia tức thế giới linh hồn sẽ có một linh thể khác tiếp đón đưa về nhóm của mình để học tập và khảo nghiệm lại kiếp sống vừa trải qua trên trái đất. Vị này là người hướng dẫn dạy bảo cho linh hồn cấp thấp này để trưởng thành hơn. Vị này là người bảo hộ hay còn được gọi là thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh này sẽ theo một linh hồn qua nhiều kiếp sống. Có những kiếp sống mang một vai trò nào đó xung quanh của ta. Trên cuộc sống trái đất hoặc là không có nhưng sẽ xuất hiện ở những thời khắc thật sự ta cảm thấy khó khăn để dẫn lối dẫn lối bằng cách nào các nhà tâm lý Mỹ cho rằng 10 người sẽ có một người thường xuyên làm theo tiếng nói trong đầu ngay cả bản thân ta trong cuộc đời có rất là nhiều lần làm những việc mà ta không hiểu vì sao ta lại quyết định như vậy dù cách này hay cách khác, đây được xem là một sự dẫn lối của thần hộ mệnh riêng ta. Tuy nhiên, không phải lúc nào vị này cũng xuất hiện. Vì con người không khó khăn, không trở ngại thì không thể học hỏi và tiến hóa. Các bạn thử ngẫm lại, trong cuộc đời của mình có bao giờ mình làm mình quyết định một điều gì đó mà mình không hiểu vì sao? Nếu có đức tin hãy kết nối cầu nguyện vị thần hộ mệnh của riêng mình soi sáng dẫn lối trong những lúc khó khăn trong cuộc sống bản thân của tôi mỗi sáng dành vài phút tĩnh tọa hành thiền và cầu nguyện một trong những bước cầu nguyện là kết nối với thần hộ mệnh ví dụ đơn giản cảm ơn người đã soi sáng dẫn lối cho con sự chánh niệm sau đó thực hiện vài bước trong những bước khai vận của buổi sáng là bắt đầu một ngày mới thật sự là hưng phấn và tốt đẹp. Các bạn có thể tìm hiểu video 26 bước khai vận tăng vận may trong kênh của tôi. Thiền là gì? Nói lại về những điều tạo năng lượng cho cảm xúc. Với điều thứ nhất được yêu thương và cho đi yêu thương thì người này phải có tính bao dung vị tha là đối tượng dễ đạt nhất điều thứ hai thỏa mãn đam mê thì có vẻ là khó hơn không phải lúc nào cũng được làm điều mình thích thường thì các sở thích cá nhân hay xung đột đến những lợi ích khác điều thứ ba là mua sắm đi du lịch thì càng khó thực hiện thường xuyên vì tài chính và thời gian cản trở điều thứ tư và năm là sống cạnh những người có tâm tính tốt và trong môi trường tốt Hai điều này phụ thuộc vào nhân duyên và vận trình của mỗi con người. Ngoài những điều này, giúp nuôi dưỡng cảm xúc ra, con người có thể hành thiền. Đây là phương pháp hiệu nghiệm trước tiên thay đổi tâm tính, sau đó thay đổi vận trình. Nhiều gia chủ của tôi đã thực hiện và đã thành công thiền là cách đơn giản cho ta thêm năng lượng cảm xúc hành thiền không cần cầu kỳ không mất nhiều thời gian giúp nuôi dưỡng tâm trí tư duy và nhiều lợi ích khác vậy thiền là gì hiểu theo cách nào hiểu đơn giản thiền chỉ là một phương pháp giúp cho ta sống trọn vẹn với hiện tại và tìm được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của mình hãy tưởng tượng tâm trí ta như một ly nước có nhiều tạp chất ta luôn khuấy ly thì không thể nào lắng động tạp chất xuống đáy được con người cũng vậy nhất là những người hiện đại quá nhiều tạp niệm trong đầu nhiều lo toan trong cuộc sống đầu nhiều tạp niệm thì làm sao có thể có thể an làm sao nghĩ ra được những điều kỳ diệu và tốt đẹp hãy ngưng khuấy ly nước trong một khoảng thời gian nhất định tự khắc ly nước sẽ trong lại. Đây cũng chính là tâm ta trong lúc hành thiền. Mỗi ngày, bớt một ít thời gian của những thói quen xấu. Dành 15 phút tự hành thiền vào bất kỳ giờ nào, bất kỳ nơi đâu giúp tâm trí sáng suốt nuôi dưỡng cảm xúc. Các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn hành thiền trong kênh của tôi. Với người tập hành thiền vài tháng giảm 80% khả năng nóng nảy và trầm cảm, tăng trí nhớ, tăng tư duy những lựa chọn ý tưởng tốt hơn cho năng lượng cảm xúc hài hòa tích cực, giảm dần những thói quen xấu. Các bạn muốn biết nó có hiệu nghiệm hay không thì bản thân của mình phải tham gia vào thì sẽ đạt được kết quả. Con người vốn luôn vội vã, hãy chậm lại một chút, tâm lắng lại một chút đó là lúc tâm trí ta sáng nhất khai mở những ý tưởng hay thân ngữ ý để vận trình tốt tức là nhiều may mắn vượt qua phiền não bạn phải làm chủ được thân ngữ và ý <clears throat> thân tức là thân thể ngữ tức là ngôn ngữ lời nói ý là ý nghiệp khi hành thiền thân và ngữ bất động tuy chỉ có ý là khó quản <clears throat> nếu kiên trì tập luyện bạn có thể dần dần quản được cả thân ngữ ý tâm không còn sân si không còn phiền não giảm đi nhiều tạp niệm nhiều ý tưởng hay xuất hiện bản tính cư xử ôn hòa với tất cả mọi người ắt sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống cuộc sống từ đó sẽ tốt đẹp hơn nhiều qua video này, tôi hy vọng các bạn hiểu được thân thể và cảm xúc của ta. Mỗi thứ đều đóng một vai trò quan trọng nếu có đức tin kết nối được thần hộ mệnh của mình. Cầu nguyện và vượt qua mọi khó khăn, mọi trở ngại. Con người khi khó khăn cùng cực thì chỉ có niềm tin, tâm linh mới thúc đẩy, mới cho ta thêm nhiều ý chí để vượt qua.